Xin kính chào toàn thể anh em trong ngành nhâm kính Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh video của em Like Máy cắt nhôm Factor VN Em đến từ công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam à, Trong video hôm nay em live à, ờ, xin gửi đến cho quý anh chị và các bạn à, một sản phẩm trong một dây chuyền sản xuất máy cửa nhôm sinh pha Đó là một à, con máy à, đột dập Thì à, anh chị và các bạn có thể sử dụng con máy này thay cho một à, con máy góc cửa nhôm Thì con máy này à, hiện tại đang là con à, máy à, đột dập à, hàng à, nhập khẩu của công ty Factor Việt Nam Với số lượng dao đó là 12 dao sẽ dập được cho các hệ nhôm uh, sinh pha 55 và các hệ nhôm uh, cạnh và để à, anh em có thể là à, biết được à, cái công dụng của những cái con dao này thì em sẽ đi vào chi tiết từng dao giúp anh em có thể là biết được từng cái chức năng để chúng ta có thể là dễ dàng sử dụng và cũng như là dễ dàng chọn mua được cho mình một sản phẩm vừa hợp lý về túi tiền vừa đầy đủ các chức năng để chúng ta sử dụng thì trước tiên anh em có thể uh, nhìn thấy đây là cái uh, nồi hơi của con máy đột dập mừng hai dao này thì nồi hơi được làm hoàn toàn bằng nhôm được uh, thiết kế rất là to đảm bảo chứa đầy đủ cái lượng hơi và cái uh, uh, còn được uh, thiết kế thêm một cái uh, vòi uh, xả khí uh, và cũng như là uh, vòi uh, giảm thanh để khi uh, anh em uh, làm việc thì nó sẽ hạn chế uh, tiếng ồn và giữ được cái uh, lượng uh, khí xả cho anh em và khi ờ, chúng ta hoạt động ấy thì ờ, con máy này chúng ta chỉ việc cắm dây hơi vào ờ, và sử dụng cái hệ thống bàn đạp này thì anh em chỉ cần tẩm vào thì nó sẽ tự động dập thì nét dập sẽ rất là ngọt và việc thực hiện của nó cũng sẽ rất là đơn giản và nhẹ nhàng thôi vì nó hoàn toàn bằng hơi hết và cái cái bàn dập này nó cũng được thiết kế để anh em sử dụng rất là đơn giản tức là một tay anh em giữ nhôm và một tay chúng ta dập thì nét dập sẽ được sau đây em sẽ ờ, tiến hành ờ, thông qua chi tiết của từng dao à, Và con dao số 1 sẽ đột cho cánh cửa đi sinh pha hệ 55 à, Dao số 2 đột cánh cửa sổ sinh pha 55 Dao số 3 sẽ đột cho khung bao cửa đi sinh pha hệ 55 Dao số 4 đột cây ốp móc sinh pha 55 Giao số 5 đột khung bao hệ vách cạnh BMA, JMA Giao số 6 đột cánh cửa lùa sinh pha 55 Giao số 7 đột bánh xe lùa sinh pha 55 Giao số 8 đột thoát nước dây lùa sinh pha 55 Giao số 9 đột khung và cánh cửa đi sinh pha 55 Thank you. Giao số 10 đột cây vách đứng sinh pha 55 Giao số 11 đột cánh cửa hệ vách cạnh BMA, CMA Giao số 12 đột thoát nước khung bao sinh pha 55 Ờ, và vừa rồi là tổng thể của con máy ờ, đục dập ờ, đa năng 12 dao dập cho hệ nhôm Sinpa 55 và các hệ nhôm bát cạnh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam. Và máy đục dập này em nhắc lại là nó được sử dụng hoàn toàn bằng hơi với nồi hơi làm hoàn toàn bằng nhôm với dung tích chứa của nồi hơi rất là to và cái chất lượng dao dao của con máy này cũng được tôi luyện rất là già rất là chắc chắn đảm bảo cho anh em sử dụng Ờ, và ngoài ờ, sản phẩm ờ, máy đột dập đa năng thì công ty Factor Việt Nam bên em sẽ cung cấp đầy đủ tất cả các dòng sản phẩm trong dây chuyền sản xuất cửa nhôm sinh pha và là sản xuất cửa nhựa thì bên em cung cấp đầy đủ hết từ các sản phẩm như là máy cắt nhôm hai đầu cho đến các dòng sản phẩm máy phai đố máy ép gốc hay là máy nén khí thì bên em đều có đủ đồng thời bên em cũng cung cấp đầy đủ tất cả các loại phụ kiện đi kèm theo máy để anh em có thể là thay thế trong quá trình chúng ta sử dụng và đội ngũ ờ, nhân viên kinh doanh cũng như là đội ngũ nhân viên kỹ thuật của công ty Baxter luôn sẵn sàng hỗ trợ nhiệt tình cho anh em ờ, trong ờ, quá trình sử dụng máy à, và vấn đề à, là bảo hành máy thì à, đội ngũ à, bên công ty Factor luôn sẵn sàng phục vụ cho quý khách hàng à, và anh em nào muốn biết thêm thông tin chi tiết về các dòng sản phẩm của công ty Factor thì hãy liên lạc với số điện thoại phía bên trên màn hình 0787 291 188 số điện thoại của em like hoặc anh em có thể là liên lạc qua Zalo, Facebook hoặc là uh, theo dõi trên uh, kênh uh, video Market Nhân Factor VN Ờ, cảm ơn anh em đã luôn ờ, đồng hành cùng ờ, công ty Factor trong suốt thời gian qua và anh em nào muốn được trực tiếp tham quan các dòng sản phẩm của công ty Factor có thể đến một trong hai cơ sở của công ty ở anh em nào ở gần khu vực miền Bắc có thể đến vị trí đó là gần Bến Xe Nghĩa quận Hà Đông thành phố Hà Nội hoặc anh em nào ở khu vực miền Nam có thể đến gần khu du lịch Suối Tiên quận 9 thành phố Hồ Chí Minh để được trực tiếp tham quan và cũng như là kết máy xin cảm ơn anh em xin chào và hẹn gặp lại